Xin chào tất cả các bạn Thì hôm nay mình tiếp tục mình làm cái video là mình giới thiệu cho tất cả các bạn một số dụng cụ để các bạn chơi bầu cua bịp Thì uh, trên thị trường bây giờ nó giới thiệu rất là nhiều những cái cách chơi bầu cua Ví dụ như thuốc bôi nè, nước thoa hoặc là phân âm ha Thì những cái dụng cụ đó khi các bạn mua hàng nên các bạn cân nhắc cho thật kỹ trước khi mua nha Để tránh cái trường hợp mà mình mua về mình không chơi được ha thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái phương pháp để các bạn chơi bầu cua bịp hiệu quả nhất hiện nay là khi mà vào sòng sới á, thì các bạn bắt buộc phải bỏ những cái đồ của mình vào Ví dụ như cái thùng nè hoặc là những cái bộ hột Thì à, thuộc đối với thùng á, thì các bạn có thể bỏ thùng camera vào Thì thùng camera là thùng như thế nào thì những cái thùng Đây, đây là những cái thùng mà mình đã độ chế sẵn những cái camera siêu nhỏ vào trong đây rồi ha Khi làm xong thì nó giống như cái thùng gốc 100% nha các bạn đây ha Rất là kín đáo chứ không có bị hở nha các bạn ha Không có bị hở một xíu nào đây đây là những cái thùng mà mình đã độ chế sẵn camera vào trong đây rồi thì các bạn có thể quấn băng keo hoặc là không quấn băng keo đối với những cái thùng này thì là thùng sơn 5 kg này ha mẫu mã nó giống như cái thùng bình thường 100% ha khi mà các bạn vào sòng sới mà các bạn luồn được những cái thùng này vào á thì rất là yên tâm ha tránh cái trường hợp người ta nghi ngờ ha đây mẫu mã làm xong thì cực kỳ đẹp các bạn có thể cắt ngắn hay để dài tùy ý các bạn hoặc là quấn băng keo hoặc như thế nào vẫn có thể làm được ha thau nhôm thao nhôm á thì các bạn có thể gửi mẫu lên cho mình làm thao nhôm á thì mình làm được từ 17 cm cho tới 24 ha còn nhỏ quá là không có làm được đó là mình lưu ý để các bạn à, khi mà các bạn cần làm những cái thau 17 thì gọi cho mình để mình làm cho các bạn ha khi mà ở những cái sòng sới nào mà các bạn chơi những cái mẫu thùng lạ thau lạ thì các bạn cứ gửi cái mẫu đó lên cho mình và khi gửi thì nhớ mang cho mình hai cái ha phòng trừ nó bị hư cho chắc anh, tại vì nhiều khách ở xa quá các bạn cứ mang một cái lên rồi lại rất là lỡ việc nha thì một bộ đi kèm của nó bao gồm một cái thùng này hoặc và một cái màn giò màn soi này để các bạn bấm lên để thấy kết quả nha thì tùy cái màn này các bạn có thể lấy cái màn ngàn 280 này hoặc là màn 6300 hoặc là cái điện thoại 105 tùy ý các bạn nha hoặc là bạn nào mà muốn chơi trực tiếp trên điện thoại của mình thì cứ báo với mình là mình muốn chơi trên trực tiếp cái điện thoại của các bạn thì cứ báo với mình mình sẽ làm theo ý muốn của các bạn nha thì chúng ta sử dụng wifi á thì ở những cái video lần sau mình sẽ làm cái video để mình giới thiệu cho các bạn về cái thùng wifi đó như thế nào nha thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái độ rõ nét và và <clears throat> cái thùng camera này nó có thấy rõ hay không hay là có nó sắc nét hay không ha thì đối với những cái thùng cái thau ngày xưa thì họ xài kim thì khi mà các bạn cầm vào cái thùng này sẽ thấy những cái lỗ kim đây ha thì đối với những người mà nhanh ý nhanh mắt họ nhìn vào là họ biết ngay là cái thùng camera còn bây giờ họ công nghệ tân tiến hơn rất là nhiều họ sử dụng sạc từ ha đây gọi là cái bệ từ này các bạn cái bệ từ này thì các bạn cứ cắm trực tiếp cục sạc samsung vào samsung với apple ha thì khi mà các bạn cắm vào á, thì nó sẽ nổi đèn xanh đèn đỏ khi mà các bạn đặt cái thùng trực tiếp lên đây các bạn chỉ cần cầm cái thùng đặt lên đây thôi là sạc được rồi ha nó chớp đèn đỏ thì là nó đang vào pin còn khi nào mà nó đầy pin thì nó sẽ rơi lại đèn xanh nha các bạn đó là rất là dễ dàng khi mà các bạn mua hàng sẽ được nhân viên họ tư vấn hỗ trợ cho các bạn chỉ cho các bạn từng bước để cho các bạn sử dụng ha thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem nhé thì các bạn bốc ngẫu nhiên ba hộp bầu cua này hộp nào cũng được khi vào xong mình chỉ cần luồn được cái thùng này vào là các bạn có thể chiến thắng trong cái sòng chơi đó rồi còn hộp hột của người ta dĩa của người ta mình chỉ cần bỏ cái thùng vào là các bạn đã chơi được rồi nha thì bây giờ mình test cho các bạn xem nè lắc nè ai lắc cũng được thì mình chỉ cần cầm cái màn này mình dò là thấy kết quả nha đây nai cua cá đây các bạn thấy không nai cua cá mở nè đấy nai cua cá nha sóc nè sóc bao nhiêu cái cũng được mình bấm lên là thấy kết quả nè tôm bầu nai mình thấy không qua màn hình camera mà nó còn rõ như vậy tôm bầu nai nè tiếp tục nè đây cá gà gà mở nè tiếp tục này nha bầu tôm tôm mở nè bầu tôm tôm mở nè đây các bạn thấy không nai tôm cua mở nè các bạn thấy không thấy rất là rõ ha thấy được ba mặt luôn một mặt mình đánh đã chết người ta rồi bây giờ mở tới ba mặt cá tôm nai mở nè ha rất là rõ luôn đây cá tôm nai test cho các bạn xem vài ván rồi nhá nai cua và cá các bạn không rất là rõ nha mở nè nai cua cá đây bầu bầu cá nè các bạn thấy không bầu bầu cá nha mở nè đây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 để cho mình biết để khi mà mình vào sòng thì tránh cái trường hợp mà bị người ta lừa đảo nha thì bạn nào mà ở xa quá các bạn không có thời gian lên trực tiếp cơ sở của mình á cứ cho mình xin cái địa chỉ mình sẽ ship hàng về tận nơi cho các bạn nha thì các bạn cứ kết bạn zalo với mình mình sẽ test trực tiếp qua zalo cho các bạn xem nhé thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video của mình thì nếu thắc mắc cái gì thì các bạn cứ alo cho mình mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nha